Ga kép mà vào hỏi thăm Ga kép mà vào Đền thờ châu bó vườn đào Động tiền Hoa quả dâng lên bốn mùa Hoa quả dâng lên Người đi tấp lập bốn bên xuống nó sâu dầu lết mặt cánh gậy son chúa rừng phía sau lá trầu với một nhớ khi xưa nhất tâm sông âm thầm một côi cha mẹ gặp đường thầy quỳ dân lên tam bảo người phương hộ trì tay dâng hương miên niệm từ bi tám tòa tiền thanh chính tâm chùa 心。 tới ban xa bốn phương hội họp đi đang tháng này ban cho tiền lụa dày bông lồng cho lắm vì đấy cho cả me, wo Chúa mới chọn lối này Chúa mới chọn lối này Đôi lối đôi lối bao la Lên đàn đi hái bông hoa Hái hoa mang về đến đây Biết bao thành đồng chờ mong Chúa ban ban Biết bao thành đồng chờ mong Chúa ban quạt trầm phe phẩy thức là người tiền sang trần tốt tươi mọi vẻ thành tân chỉ sống sông cạn chỉ chân chân gian về đồng điểm phân tô trang ý a à.

Thank you.